bây giờ tôi sẽ thử luôn nhé tôi sẽ loằn ngoằn một tí này bây giờ tôi loằn ngoằn một tí để tôi thử cái hệ thống ờ, lùi theo cái vết à, nhớ vị trí lùi đây tôi cua vào đây tôi lại quặt như thế này rồi để xem công nghệ BMW nói về vận hành thì không phải nói nữa BMW mà nhưng bây giờ tôi sẽ ờ, sử dụng số lùi này cam 360 đương nhiên rồi hệ thống hỗ trợ lùi quá quen thuộc rồi thử rất nhiều bây giờ lùi theo vệt nhá đây ạ Đấy, lùi về này Chưa gì vô lăng đã sẵn sàng rồi 49 mét nhớ Thả tay ra Nằm ngủ Nhớ không Đấy các bạn xem Có nhớ chưa Em ơi có nhớ không em Nhớ đường về không nhở Đấy loàn ngoan này Lúc nãy là anh quay hơi loàn ngoan đấy Xin lỗi nhá Đấy 38 mét còn lại Đấy các bạn thấy nó quằn tà là vằn chưa Đoàn không Đoàn không Ui ui Xem cảnh báo nào Đấy có lệch một tí đấy nhưng mà tôi muốn xem có bị cạ bánh vào hay không em nó cũng có lệch một tí nhưng như thế này là cũng khiếp ôi ôi nhìn vô lăng này cái loạn hết cả lên ơ ơ ơ ơ xanh là gì nằm trong vùng an toàn nhưng đỏ là đấy là là cảnh báo rồi chúng ta phải lưu ý rồi 15 mét thấy chưa lúc nãy tôi đã quay như thế này này rồi lại quay như thế này này thực ra tôi còn muốn phải loằn ngoằn trái phải trái phải nó khoảng 10 lần nữa cơ nhưng mà thôi uh, kiếm cái hầm chung cư nào thì hẹn các bạn trong một chương trình khác nhé giới thiệu Ford EcoSport mới không chỉ linh hoạt Ford EcoSport mới chuyên gia đường phố của bạn. vậy các cái chi tiết trên uh, phần đầu xe ngoại trừ cái lấy tản nhiệt là theo những cái lớn như thế này thì thiết kế đẹp khác đúng không hay là cái việc mà trang bị các gói trang bị cho xe ví dụ như cái gói X line này là để định vị đến khách hàng để mà có xe ngay bây giờ chúng ta hãy xem X5 để tỷ nhá và trước khi đến với những cái trang bị chi tiết thì chúng ta hãy đi đón ra đúng và giá của mẫu xe này ờ, có từ khoảng tỷ hai đến bốn tỷ ba giá chính xác thì tại thời điểm công bố thì các bạn sẽ thấy được à, và cả cái sản phẩm trong cùng phân khúc chúng ta có thể điểm qua như là RX350 này rồi ờ, Volvo XC90 Inscription rồi là RLE vân vân khá nhiều những cái sản phẩm trong cùng phân khúc Audi Q7 Ờ, trên cái X7 thì các bạn sẽ thấy là tại Việt Nam á, là sẽ được trang bị cái gói là đèn laser mà trên đỉnh năm là đẹp lát thôi nhưng mà tất nhiên là sẽ là đặc biệt nhất cái gói đèn led này trên những chiếc xe sang thì các cái gói trong bị cao cấp đi trong cái mắt package vòng bo vòng bo với nhau ví dụ như là cái cột đèn led ờ, của trời và trong bị pha lê thì hoàn toàn trên đỉnh năm cũng có trang bị đó thì bạn sẽ phải đặt thêm hoặc là tùy cá nhân hóa hãng xe sang nào cũng vậy thôi nguyên lý nó giống nhau và nếu như bạn là người làm ra xe nhé thì bạn cũng sẽ phải làm như vậy đơn giản để bán được hàng để tạo ra lợi kinh tế chúng ta động cơ trên uh, X5 Tubi này cũng được sử X7 L3.0 turbo 340 lửa và 450 km ờ, tất cả những con số mà tôi nói trên các dòng xe BMW cũng là cũng và tôi các bạn trải nghiệm thì BMW nó sẽ làm động điều khiển các cái hệ thống hoạt động như thế nào và các bạn các bạn tiến sang bên thân xe các gói inline các bạn sẽ thấy được phần dưới phần bên hông hốc hút gió hoặc lên xuống và cản sau và chiếc lốp này nếu như bạn là người lần đầu tiên nhìn thấy thì bạn sẽ thấy chiếc lốp và chiếc la răng này nó có gì đấy uh, nhỏ nhắn và nó chưa tương xứng với dáng của xe nhưng thực ra trên những cái dòng xe SRV BMW đã khai sinh ra cái thương như vậy hoặc SUV chúng ta cũng có thể gọi như vậy thì thông thường những cái lốp những cái thành lốp dày chạy sẽ sướng hơn Ờ, lốp mà càng mỏng la răng càng to thì nhìn nó sẽ đẹp nhưng mà đi nó rất sóc các bạn sẽ nhìn thấy những chiếc xe Porsche những chiếc BMW lên cái vành 21 22 thì đấy đi nó nảy tưng tưng nhiều khi lúc đấy chúng ta lại chê là không êm rất may là trên X5 này nhá lốp vừa phải này uh, treo khí nén này à, treo khí nén lại à đắp tiếp luôn đó là sự khác biệt uh, nhìn trên đây thì các bạn sẽ thấy là lốp Hàn Quốc một thương hiệu đến từ Hàn Quốc nhưng các bạn khi mua lốp thì hãy lưu ý rằng nếu mà có thay lốp thì Hàn Quốc nhưng phải theo tiêu chuẩn của BMW nhận diện bằng cái dấu sao ở đây thưa các bạn tức là gì tôi có thể đặt nhà cung cấp là Hàn Quốc nhưng phải sản xuất theo cái tiêu chuẩn của tôi sử dụng nhiều nhà cung cấp nếu như chúng ta sử dụng một nhà cung cấp đó là rất lớn tất nhiên rồi bạn muốn chiếc xe bộ vành này đẹp hơn thì hãy thay bộ vành của Pro Sport này cũng vậy thực ra trên ờ, X5 thì đời mới này các bạn sẽ thấy rằng là nhìn nó có gì đấy nó mượt mà nó nó thon, thon gọn hơn nhưng bản chất các kích thước nó đều được tăng đấy nhưng trọng lượng nó lại nhẹ hơn bởi vì sử dụng cái khung cầm lắp ờ, của thế hệ mới rồi đèn sau cũng vậy đèn ờ, X5 sẽ không có cái thanh tiền mặt chrome nối từ trái qua phải như thế này cam cảm biến 360 nó cũng tương tự như trên uh, uh, X7 mà tôi đã giới thiệu rồi đấy nhá cảm dưới theo kiểu X-Line nhá X-Drive thì quá nổi tiếng của BMW rồi hệ thống uh, động của nó cốp mở hình vỏ sò các bạn thông cảm nhé ờ, xe đang trong quá trình ờ, làm nhiều việc khác cho nên tất cả thứ này đã để hơi lộn xộn một chút và cái độ cao của cái treo sau của cái cốp này chúng ta có thể điều khiển độ cao ở đây tăng giảm để phù hợp kích thước ghế điện đấy ghế cũng gặp điện nhưng chỉ gặp điện ở hàng ghế thứ hai thôi đấy các bạn sẽ đấy hàng ghế thứ ba thì điều khiển cơ sản phẩm sản phẩm sản rất phẳng đây các bạn nhìn xem này sự khác biệt giữa X5 và x bảy x các bạn sẽ thấy trang bị gỗ da miên man X5 sẽ không có Đấy, cửa sổ trời cũng không có bởi vì đơn giản tôi cũng có thể có được nhưng phải đặt theo cái gói đèn led pha lê trang bị ở trên cần số rồi trời ra đây là đúng nghĩa một chiếc xe 5 à, cộng 2 hàng ghế thứ ba thì ờ, người cũng kích nhỏ nhắn hoặc là phù hợp với trẻ em nhiều hơn tất cả cửa hít X5 cũng là cửa hít nha các bạn cửa hít hết hít hít chung 4 tỷ rưỡi như thế này là cũng đẹp rồi đấy như tôi vẫn nói rồi các cái cụm module dùng chung là sẽ thấy là màn hình full digital này 12,3 này giao diện rất đẹp màn hình bên này cũng vậy cam 360 và trên uh, iDrive 7 thì uh, điều khiển chín động tác cánh tay thần kỳ so với cái 7 ờ, và cái năm tôi đã trải nghiệm thì cộng thêm 3 sau cộng 3 thêm 3 động tác nữa dần dần nó sẽ là nhiều động tác hơn các cái chức năng hỗ trợ vào điểm đỗ cũng có rồi nhớ cái lùi mà tôi đã thử trên cái X7 cũng có ví dụ chúng ta uh, tiến vào một cái điểm đỗ chúng ta muốn lùi ra thì trong vòng 50m thì nó sẽ nhớ được cái vị trí đó nhưng rõ ràng là các bạn sẽ thấy là sự khác biệt giữa X5 X7 rồi đó, trang bị và giá tiền nó sẽ khác nhau ví dụ như gỗ ở đây thì ờ, cũng là gỗ thật nhưng mà nó nhìn các cái vân này rồi là cách xử lý của nó không thể như x7 được nhưng mà nhìn này cũng là đẹp rồi cũng là đẳng cấp rồi nói chung hơn 4 tỷ như này là quách đấy rồi trên cái bệ vì tay này cũng thế cần số này gói pha lê cũng có nhé gói pha lê là cũng có nhưng mà chúng ta sẽ phải đặt phải đặt riêng start stop engine cái cụm điều khiển này thì tương đối giống thì tương đối giống cam 360 hỗ trợ lùi uh, start start stop các chế độ điều khiển à, các chế độ hoạt động của, của xe cũng tương tự điều khiển iDrive vân vân phanh tay điện tử nâng hạ gầm treo khí nén thì phải có nâng hạ gầm và đây đây cũng có vị trí để điện thoại nhưng chưa có uh, chưa có chức năng sạc không dây bởi vì như tôi đã nói rồi cái chức năng này nó đi theo cái combo nó sẽ đi theo cái điều khiển cái hệ thống connect với cả cái điện thoại và điều khiển từ điện thoại vân vân thì nó đi theo một cái kết nối USB hộc để cốc ở đây thì không có chức năng sấy và làm mát nhưng nhìn chung uh, cũng có gỗ cũng có da đẹp và kim loại các kiểu tâm cổng tai xì ở đây hộp để đồ ghế ngồi ghế ngồi khá là ôm đấy ghế ngồi là, cho nó còn thể thao hơn cả con 7 là x7 cơ bởi vì phần đỡ này rất là tốt này ghế thì cũng chưa có chức năng massage và bạn sẽ thấy nhá cái sự khác biệt giữa cái ờ, điều khiển được à? điều khiển ở đâu đây à đâu nhỉ ừ. ở đây hai cái bóp đây ở đây hai cái bơm đây và hai cái phần đỡ sườn của tôi thì tôi có thể bóp và tôi có thể mở ra hoặc bóp vào bơm căng hoặc là người béo thì có phải mở ra còn người gầy như tôi thì phải co vào một tí cho nó vừa nói chung là trang bị là oách trang bị trên X5 như thế này là cũng là oách bởi vì là cái uh, các cái platform mới những cái gói module mới của BMW đã được trang bị trên xe như cruise control cruise control đây là chưa có adaptive chưa có chưa có à, ờ, đàm thoại dành tay những cái này thì đã quá quen thuộc rồi màn hình các kiểu thì bởi vì là cái màn hình kỹ thuật số cho nên chúng ta có thể tùy biến khá là nhiều à, chúng ta có thể uh, chuyển để xem những các cái thông tin bằng các cái hàng phím ở bên này vân vân nó sẽ chia các cái màn hình ra dễ hơn so với cái việc màn hình uh, thuần cơ là chúng ta phải fix các vị trí còn đây chúng ta có thể khu vực này chúng ta hiển thị thông tin này khu vực khác chúng ta hiển thị khác ở giữa thì chúng ta vẫn có cái hệ thống dẫn đường à, hiển thị cái hệ thống dẫn đường chúng ta có thể nhìn vào đây để nhìn chúng ta có thể nhìn vào đây để để nhìn đường à, rất nhiều vị trí rồi các cái phần điều khiển ở đây nhá iDrive thì các bạn cũng sẽ thấy là tương tự này chúng ta vào ca để xem uh, cái thông tin của xe xin lỗi vào information driving information à, cũng tương tự như x7 nha có xem cái hành trình của đây phân tích theo dõi cái hành trình của chúng ta đã đi qua rồi sport display à, nhiệt độ áp suất à, rồi à, moment xoắn rồi công suất rồi lực vân vân chuyển động quá là cái lực cờ nó sẽ di chuyển <coughs> x view cũng có Đấy. độ nghiêng độ cao hướng đi vân vân Ra vlog những cái module này cũng tương tự như vậy thôi nếu như là tôi thì tôi sẽ đặt thêm cái gói trang bị pha lê rồi đèn led rồi cửa sổ trời thì x5 trông nó khác hẳn luôn cái điều đấy nó tùy biến ví dụ như là trên thành cửa đấy các bạn cũng sẽ thấy này nó sẽ không có những cái mạ chrome mạ kim loại ở trên cái, cái điều khiển đâu đấy là sự khác biệt những xe uh, có giá 1 2 3 4 5 tỷ 10 tỷ hoặc là lên đến khoảng uh, mười mấy triệu đô ấy thì vật liệu và công nghệ nó công nghệ thì có thể là tương đối như cuộc chơi về khí động học và vật liệu nó sẽ là hoàn toàn khác tôi sẽ vào hàng ghế thứ ba thực ra đây là hàng ghế 5 cộng 2 thì đúng hơn 5 cộng 2 này thì đấy ôi rồi <laughs> tôi phải đẩy hết cái ghế này thực ra cái vị trí này chỉ dành cho trẻ em thôi hoặc cố lắm thì chúng ta sẽ phải điều khiển nếu như người lớn cần đi xa nhiều khi chúng ta đi đâu đấy chẳng hạn muốn một nhóm người đi chung với nhau mà lại hai xe bây giờ muốn dồn về một xe thì vẫn vui vẻ ngồi chấp nhận được thì ok à, đây hàng gió điều hòa thì thổi từ đây lên khiêm tốn nói chung là khiêm tốn chuẩn là 5 cộng 2 chuẩn là 5 cộng 2 luôn còn nếu như muốn ờ, thành 5 cộng 2 bằng 7 thực sự thì hãy mua X7 nha các bạn thêm ờ, khoảng 2 tỷ rưỡi hoặc 3 tỷ thì là ngoài lại có thêm hai chỗ này nhưng mà trang bị lại là miên man luôn hàng ghế thứ hai của BMW thì X5 thì cũng sẽ được ờ, điều khiển điện hết này Đấy. điều khiển điện hết và tiến lùi đây ạ có rất nhiều ờ, cái phím điều khiển có nhớ vị trí đấy các bạn có thể thấy qua cái xem trên màn hình ạ độ ngả tốt nhất độ ngả tốt nhất da rẻ thơm tho không gian mát mẻ đẩy lên tiến xuống có vị trí nhớ ghế rèm chỉnh tay loa Harman Kardon màn hình này thì là tùy chọn thêm mình có thể ở đây để thả cái ngàm đây chúng ta có thể cắm trực tiếp kết nối uh, cổng sạc uh, tai si hệ thống điều hòa bốn vùng độc lập rất nhiều cửa gió trên những chiếc xe sang thì các bạn sẽ thấy là yên tâm về cửa gió nhé không phải tranh cãi nữa 5 cộng 2 này 5 này 5 cộng 2 này 7 này gì đó thì các vị trí cửa gió là không thể thiếu được bởi vì tôi là khách hàng xe sang Bồi đâu tôi cũng phải rộng mát và thơm Để cái dây ở giữa Tôi giống thôi tám túi khí sàn phẳng Xe gầm cao việc làm sàn phẳng dễ hơn Bởi vì bố trí cái thể rộng đất ra phía sau Cái trục các đăng ra phía sau thì nó cũng dễ dàng hơn Nó có nhiều cái vị trí để để những chiếc xe đựng các bạn sẽ thấy nên nhớ rằng cái khả năng bảo vệ trên những chiếc xe Đức hoặc những chiếc xe Volvo tới từ Bắc Âu thì cái yếu tố an toàn nó tôi sẽ khó nói được chính xác hơn là bao nhiêu uh, level bao nhiêu cái mức độ nhưng mà có rất nhiều khách hàng rồi đã chạy có một vài khách hàng xin lỗi đã chạy cái X5 chẳng hạn đã bị không may rơi từ trên cao xuống từ con đường ngoằn nghèo trên cao xuống còn nó được bảo vệ bằng tất cả từ khí bằng công nghệ khung gầm bằng tất cả những cái thứ gì nó có và quay lại nói chung là sau này anh mua anh cũng chỉ mua xe BMW hoặc những chiếc xe đựng tương tự mà thôi an toàn đấy chúng ta mới thấy cái giá trị của nó mưa <laughs> lúc nắng lúc mưa điều khiển điều hòa là liên tục mặc dù có chế độ auto nhá đấy nhưng mà các bạn thấy này tất cả những cái cơ điều khiển của nó là khác bây giờ tôi sẽ sử dụng cái xem cái động cơ này như thế nào nói chung BMW tôi đã làm khá nhiều xe trong thời gian vừa rồi rồi về cái khả năng vận hành thì nó là một đẳng cấp thứ nhất là cái độ ổn định của xe khi chúng ta đi thẳng và khi chúng ta đi qua những cái gờ mấp mô đấy chúng ta có thể chạy ở tốc độ rất cao nhưng cái hệ thống treo ấy cái hệ thống được treo như là cái thân xe và cái uh, cái khung xe và cái thân xe khi qua chỗ dao động gần như đứng im các bạn có thể xem được cái thử nghiệm của tôi trong cái chương trình làm cái 520 series à, 520 xin lỗi uh, nhất là độ êm thứ hai là cái khả năng cách âm nó rất tốt nhập khẩu nó cũng khác đấy à, và cái động cơ và cái hệ thống dẫn động nó là một cái thực sự là rất khác hệ thống treo khí nén này êm rất êm là những chiếc xe này cũng thuộc là có kích thước khá cồng kềnh trong cái điều kiện ở Việt Nam như các bạn sẽ thấy nhẹ nhàng êm ái tôi không nghĩ mình đang chạy một chiếc SUV đâu bởi vì nó có êm nhưng mà hãy sport xem đó nó lại biến thành một chiếc xe thể thao Thực ra cái khả năng tăng tốc của chiếc này tôi còn thích hơn chiếc X7 Nếu như nói về độ êm, khả năng cách âm Thì X7 là rất thích hay là cái sự sang chảnh Nhưng khả năng ờ, tăng tốc và nó có cái gì đó tố chất thể thao Thì tôi thích cái X5 này hơn Mỗi chiếc xe luôn có xác định và tập trung tới những cái đối tượng khách hàng riêng Cam 360 các bạn thấy chưa Một phát lên luôn, không gần như là không có độ trễ luôn làm 5 X5 X5 oh. Sport nhá Sport Plus Cái sự chuyển số nó thật quyết liệt Hôm nay thì tôi cũng sẽ thử nhanh thôi Nhanh ép thì vòng tua máy nó sẽ giữ cao nó luôn giữ ở cái mức độ cái độ mở chân ga của cái luôn duy trì cái vòng tua cao cũng như số sẽ về nhanh chuyển chậm Đấy. nhưng mà cần êm ái thì chúng ta sẽ sang cọc thôi cần tiết kiệm tôi lại tiết kiệm cần adaptive tôi có adaptive quá nhiều chiếc xe trong một chiếc xe chưa hết bạn lại có thể comfort nhưng lại comfort uh, comfort thể thao cộng ví dụ ờ, tôi muốn ờ, comfort à con này comfort lại không có ấy à ví dụ tôi muốn thể thao rồi nhưng mà lại thể thao cộng thì là lại là thể thao plus nhá lại có thể cài đặt individual nhá nó lại có thể là đấy các chức năng tối ưu từ tùy biến nhé tùy biến là hộp số động cơ hệ thống lái hệ thống treo đấy giá trị của treo khi nén nó được là như vậy là nhà khi là nhanh ừ. nói chung là phê nói chung là phê đấy x5 rồi tóm lại BMW nó cũng là một cái đẳng cấp thứ nhất là về cái thiết kế uh, bao nhiêu năm rồi nó vẫn theo một cái form như vậy bởi vì vốn dĩ nó đã đẹp rồi mà đã đẹp là tôi giữ cái thứ hai về công nghệ cái thứ ba về khả năng vận hành cái thứ tư là khả năng an toàn các hệ thống an toàn thì cũng không phải nói nhiều nữa tam túi khí rồi các hệ thống hỗ trợ cảnh báo va chạm hỗ trợ va chạm vân vân nó có rất nhiều còn bây giờ thì uh, sẽ xin hẹn các bạn trong một cái chương trình review sâu hơn thực ra nó về phần trải, trải nghiệm nhiều hơn bởi vì x mà x là gì tôi phải leo trèo vân vân bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo các bạn hãy uh, subscribe và dùng chuông kênh nhé còn có những cái ý kiến như thế nào sau khi trải nghiệm thực tế cái à, các cái dòng xe BMW đặc biệt là dòng X5 các bạn hãy để lại những comment bên dưới clip xin chào và hẹn gặp lại